nhìn mặt con hai hàng nước mắt mẹ rơi đừng buồn mẹ ơi xa đi con sẽ trở về đừng buồn ba ơi năm năm chỉ là giấc mơ